thầm trách lương duyên cho anh thầm người con gái anh đã rất thương trong khi bản thân khốn khó đủ đường thương em ngày tháng bên anh em chẳng sung sướng từ đây ngày sống tốt bên người anh đã nhìn đặng tình khóc trong cơn say lòng đau lắm em thầm trách lương duyên cho anh gặp người con gái anh đã rất thương trong khi bản thân khốn khổ đuôi yêu nhiên ngày tháng đường anh em thật sung sướng từ nay hay sống tốt đến người anh đã đường nặng tình khóc trong cơn say lòng đầu lắm em đâu có hay kể từ khi rời xa đến nay vẫn còn ấy nấy thương nhau cho đến khi cả đời tơ sâu thầm trách lương duyên cho anh gặp người con gái thầm trách lương sư thôi gặp người con gái anh đã thương em cho đến khi cạn hơi thở vẫn thương thầm trách theo riêng cho anh gặp người con thầm trách lương duyên cho anh gặp người con trôi gặp người con gái anh đã rất thương trong khi bản thân khốn khó tu đường thương em ngày tháng đêm ngày năm chậm sương sương từ nay thành sống tốt đến người anh đã nhường nặng tình khóc trong cơn cho đến khi cạn hơi thở vẫn